đó chính là về sông Đà. Hình tượng sông Đà các em nhá. Các bạn có thể thấy rằng là ở trong cái tác phẩm này thì có hai cái hình tượng chính. Một là hình tượng ông lái đò sông Đà, hai là hình tượng dòng sông Đà. Và cả hai cái hình tượng này thì đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng. Thiên nhiên giúp làm nền để tôn vinh vẻ đẹp của con người. Và đây là một cái cuộc hành trình mà nhà văn Nguyễn Tuân đã đi tìm kiếm cái chất vàng trong thiên nhiên Tây Bắc và đi tìm kiếm gì ạ? Chất vàng mười trong tâm hồn con người. Và quả thực là như vậy. Nhớ bản xương răng nhớ đèo mây phù, nơi nào qua lòng lại chẳng yêu thương. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn thiên nhiên và con người nơi đây thực sự đã hóa tâm hồn trong những trang viết của nhà văn Nguyễn Tuân, được không ạ? Và cụ thể chúng ta có hình tượng đầu tiên, đó là hình tượng dòng sông Đà. Các bạn ơi có thể thấy rằng là con sông Đà thì được hiện lên với cái gì ạ? Hai cái vẻ đẹp chính. Đó là vẻ đẹp hung bạo và vẻ đẹp trữ tình. Đúng không ạ? Đây ạ. Các bạn có thể nhìn thấy nhá. Được chưa nào? Vẻ đẹp hung bạo và vẻ đẹp trữ tình. Vẻ đẹp hung bạo được thể hiện qua thứ nhất, đá bờ sông hay còn gọi là vách đá. Tiếp theo là mặt gành hát lóng. Được không ạ? À? Tiếp theo là gì ạ? À? Quãng tà mường vát với những cái hút nước. Thứ tư là thác nước với những thạch thủy trận. Ok không ạ? À? Vậy là có 5 cái phần mà chúng mình sẽ cần phải chú ý ở đây giúp cho chị 5 cái dẫn chứng để nói về vẻ đẹp hung bạo của con sông Đà Và đây ạ, à, chữ tình nhá Chữ tình thì chúng ta sẽ có nhìn từ trên cao để phát hiện ra hình dáng và màu sắc của con sông Đà được không ạ? À? Đi thuyền trên sông Đà để nhìn ngắm được cảnh bên sông và đi từ trong rừng ra để nhìn thấy cái vẻ đẹp gợi cảm của con sông này. Và đây chính là những cái ý để chúng ta chủ động đi tìm hiểu về vẻ đẹp trữ tình của dòng sông Đà. Các em nhá, chú ý giúp cho chị ạ. Đây, một chút hình ảnh về sông Đà. Các bạn thấy thế nào? Một bên là trữ tình, một bên là thác đá hung bạo. Các em thấy sông Đà có đẹp không ạ? Các bạn thấy sông Đà có đẹp không? Các bạn thấy sông Đà có đẹp không ạ? Nào chúng mình ơi Các bạn thấy sông Đà có đẹp không ạ? Các em nhìn nào Các bạn thấy sông Đà có đẹp không? Hả? Các bạn thấy sông Đà có đẹp không ạ? À rất là ấn tượng đúng không chúng mình? Một cái vẻ đẹp rất là ấn tượng Phải không nào? đó một bên là hung bạo còn một bên là trữ tình và rõ ràng đây là hai cái vẻ đẹp mà luôn song song cùng với nhau đẹp nhưng bên phải nhìn sợ ạ à. <laughs> cảm giác kiểu thần tiên nhở đúng không một bên thì dữ dội vô cùng một bên thì êm mà nhẹ nhàng và chúng ta có thể thấy rằng là nhìn cái khung cảnh như thế này chúng ta lại càng yêu thêm về vẻ đẹp núi non đất nước mình phải không ạ rồi ok đồng ý nhá các bạn ơi, à, chúng ta sẽ có những cái ý mà chị chia cụ thể với chúng mình như thế này. Trước tiên là ý lớn ở đây, đó là sông đà hung bạo. Ý nhỏ ở đây chúng mình sẽ chứng minh bằng 5 cái trên. Cái đầu tiên đó là gì các bạn nhớ không? Hung bạo ở cành đá bờ sông dựng vách thành. Nếu như mà các bạn muốn theo dõi cái này dễ hơn ấy thì chị có một cái phần này các bạn có thể chủ động xem ạ. À. Đây này. Các bạn nhìn này. Đó.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 chúng thủy giai đông tàu, đà giang độc bắc lưu. Có nghĩa là mọi dòng sông đều chảy về hướng đông, duy chỉ có con sông Đà là chảy theo hướng bắc, được không ạ? Đây là lời thơ của nhà thơ Nguyễn Quang Bích và điều đó đã cho chúng ta thấy được rằng ạ, con sông này mang trong mình một cái vẻ đẹp rất là độc đáo, rất chính xác ạ. À. Cái này đã từng có lần chị sử dụng để chị dạy rồi. Đúng rồi, chính xác nhá. Chính xác rồi đây Phương Thảo ạ. À. Nếu mà các bạn cần thì chị sẽ up cái này lên cho chúng mình để chúng mình tham khảo nhá. Đúng rồi ạ. À. Được không nào? Thì đây là cái phần khái quát về hình tượng con sông Đà. Chị thì chị rất muốn là các bạn đừng đừng có sợ sông Đà. Ở đây có bạn nào sợ sông Đà không ạ? Giơ tay chị xem cái. Ở đây có bạn nào sợ sông Đà không? Có bạn nào sợ sông Đà giơ tay chị Hiên xem nào. Xem là có bạn nào sợ sông đà không nào Nào các bạn Có bạn nào sợ sông đà không ạ? giơ tay chị Hiên xem cái Xem có ai sợ con sông này không nào À các bạn lại bảo là chị thì Em có gì đâu mà em sợ đúng không Nhưng mà có nhiều bạn thì bảo là Ôi chị ơi em thực sự sợ sông đà lắm Bởi vì giống như kiểu là Học về sông đà là kiểu được cung cấp bao nhiêu là cái lượng kiến thức luôn ấy Và em không thể nào mà em nhớ hết tất cả những cái phần đó được Em ạ, à, đọc văn bản không vào, cố đọc lắm mà không liên kết được. Em đây ạ, à, em đây ạ, à, giơ tay em sợ lắm. <laughs> Trời đất ơi, các bạn ơi, chị rất mong ấy là cái tâm thế các bạn lựa chọn để học dòng sông Đà thì uh, các em hãy xác định một cái tâm thế ngày hôm nay cùng với chị. Đó sẽ là một cái cuộc hành trình. Và cuộc hành trình này thì chúng mình sẽ phải đi qua những cái chặng khác nhau. Nó sẽ giống như một cái chuyến du lịch của chúng mình thôi. Thế nên là ngày hôm nay hướng dẫn viên Minh Hiên xin được chào đón chúng ta đến với một cái chuyến hành trình vô cùng thú vị. Hãy cùng lên thuyền cùng với chị nhé và hãy à, gọi là à, cài dây bảo hiểm này mặc áo phao này để sẵn sàng cho cái chuyến hành trình ngày hôm nay cùng với chị có được không và chị rất mong là các bạn sẽ gì ạ à? chị rất mong là các bạn sẽ chuẩn bị một cái tâm thế thoải mái như vậy bởi vì nếu các bạn tâm thế không thoải mái thì cái chuyến hành trình này các bạn sẽ không tiếp nhận được gì đâu. Trong chuyến hành trình này thì chị là hướng dẫn viên cho các bạn sẽ dẫn các bạn đi qua cụ thể là 5 điểm khác nhau. Điểm đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi qua quãng sông đầu tiên trên con sông Đà. Đó là quãng sông mà đá dựng vách thành. Được không ạ? À? Đá bờ sông dựng vách thành. Được chưa nào? Rồi chúng mình sẽ có nhá. Trước tiên, Thứ nhất, trong cái tác phẩm của nhà văn Nguyễn Tuân thì nhà văn Nguyễn Tuân đã đưa ra những cái chi tiết rất cụ thể như thế này. Đó là mặt sông chỗ ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là muốn nói về độ hẹp của cái quãng sông này thì đá vách đá thành đã chẹt lòng sông đà như một cái yết hầu được không ạ? Và đã chứng minh bằng cái hình ảnh đó chính là gì? Nó hẹp đến cái mức mà có những cái quãng, đây ạ, à, nó hẹp đến cái mức mà có những cái quãng con nai, con hổ, phải không ạ? À? đứng gì nhỏ nhảy vọt từ bờ bên này sang bờ bên kia và đứng bên này bờ sông ném nhẹ tay hòn đá đã sang bờ bên kia. Đây là cái hình ảnh gì nhỉ? À chúng ta có thể chú ý giúp cho, cho chị nhá chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó là gì nhở? Đó là hình ảnh của những cái quãng đá vô cùng nguy hiểm Và nếu như con sông này ấy mà như thế nào nhỉ? Nếu như có những cái con thuyền mà đi cái quả qua cái quãng sông này không cẩn thận thì chắc chắn là sẽ bị kẹt lại ở đây. Đúng không ạ? Chắc chắn là sẽ bị kẹt lại ở đây. Chúng ta hết sức chú ý giúp cho chị cái này nhá. Rồi, và cái cảm giác khi mà đi qua cái quãng sông này rõ ràng là khi mà các bạn nhìn ấy, khi mà các bạn nhìn thấy cái hình ảnh đây chị đưa cho chúng mình về cái hình ảnh sông Đà như thế này các bạn sẽ thấy là rõ ràng là có những cái quãng sông nó rộng đến như thế này cơ mà phải không ạ thì ánh nắng nó chan hòa như thế này cơ mà thế mà có những cái quãng sông mà nó cao đến cái mức nó che hết ánh nắng mặt trời và Nguyễn Tuân đã viết rằng mùa hè đi qua đây mà còn cảm thấy lạnh. Và đặc biệt là một cái hình ảnh so sánh cực kỳ, cực kỳ là độc đáo. Giống như cái cảm giác đứng ở gì ạ, à, hè một cái gì nhở? À đây ạ, à, cái hình ảnh so sánh được nêu cụ thể ở đây đó chính là cảm giác giống như đứng ở một cái ban công của một ngôi nhà. Nhìn lên những cái tòa nhà cao vừa tắt phụt đèn điện. Được không ạ? À? Hãy chú ý giúp cho chị nhá. Thì các bạn có thể thấy chúng ta từ những cái dẫn chứng mà nhà văn Nguyễn Tuân đưa ra ở đây, ta hình dung ra được một cái độ cao của cảnh đá hai bên bờ sông. Đồng thời vừa thể hiện được cái lạnh lẽo, cái âm u nơi đây. Và đặc biệt là đã sử dụng gì ạ? Biện pháp so sánh để diễn tả độ nhỏ hẹp của lòng sông Đà với những cái quãng sông mà núi đá gập ghềnh như vậy, phải không ạ? Và cuối cùng là so sánh cảm giác của con người giữa thiên nhiên hoang sơ hùng vĩ với một cái gì ạ? Khoảnh khắc với một cái hình ảnh của đời sống hiện đại giữa chốn thị thành. Và chính cái điều đó đã cho chúng ta thấy được cái gì ạ? Sự hùng vĩ, sự hung bạo của dòng sông này trước tiên được thể hiện ở cảnh đá, bờ, sông với cái phần dẫn chứng cụ thể như thế này. Các em ơi, các bạn nắm được ý đầu tiên không? Chị nói như vậy có dễ hình dung và có nắm được ý đầu tiên không? Chúng mình ơi, chị nói như vậy các bạn có dễ hình dung và có nắm được ý đầu tiên không? À, hãy nhớ nhá, chúng mình phải ghi nhớ theo cái hình thức như thế. Trước tiên là chúng ta sẽ xác định được là À, trước tiên là nó thể hiện cái vẻ đẹp hung bạo qua những cái chính nào thế gạch cái chính đó xong ra rồi đi vào từng ý thì ví dụ như đá bờ sông là thể hiện qua những ý nào trước tiên là hình ảnh này đó là dựng vách thành mặt sông lúc ấy chỉ đúng lúc ngọ mới có mặt trời vách đá thì chẹt lòng sông như một cái yết hầu được không ạ và có những cái hình ảnh so sánh để chúng ta thấy rằng là nó hẹp đến cái mức đứng ở bờ bên này chỉ cần ném nhẹ tay là hòn đá đã sang bờ bên kia rồi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 Chi tiết tầng nhà ý nghĩa là vách núi cao như tòa nhà cao tầng ạ, à, rất chính xác. Giống như kiểu nhá, em tưởng tượng là như thế này. Mình đang đi ở một cái quãng sông rộng khủng khiếp như thế này, ánh nắng chan hòa. Tự nhiên mình đi vào một cái quãng sông mà kiểu như là núi đá nó tạo ra một cái không gian rất là hẹp ấy. Thế là tự nhiên ánh sáng là tắt hết, không nhìn thấy ánh sáng nữa. Và tự nhiên cảm giác thấy ớn lạnh Lạnh là bởi vì toàn núi đá, núi đá treo leo mà. Và đặc biệt là giống như kiểu ánh nắng mặt trời từ cái quãng sông rộng dài như thế Đi vào một cái nơi hẹp vô cùng và tự nhiên tắt ngấm luôn Tất cả xung quanh dường như là bóng tối Thế là bắt đầu mình ngóng lên Mình ngừng cái cổ của mình cao lên Để mình tìm một cái nguồn ánh sáng Thì giống như cái việc mình cũng đi vào một cái ngõ ở buổi tối ánh đèn điện lung linh Thế là tự nhiên bị tắt phụt đèn điện Mình bắt đầu hốt hoảng mình ngóng lên để tìm một cái luồn một gì ạ tìm một cái nguồn ánh sáng nào đó cho bản thân em hiểu hơn không bích thảo ơi hiểu không ạ và các bạn khác có hiểu không ạ đấy nó là như thế chúng mình nhá nó là như thế ạ chúng mình có hiểu không nhở chúng mình có hiểu không chúng mình ơi các bạn ơi có hiểu không được không được không <laughs> hay mà thật sự là hay lắm ý, mà chị cảm thấy là cảm giác nó chân thực lắm bản thân chị cho rằng là cái cảm giác là rất chân thực ý, mà chị tin rằng là cái vẻ đẹp của văn chương có lẽ chính là việc tạo ra những cái cảm giác chân thực như vậy cho người đọc đồng ý nhá ok rồi chúng mình sẽ có tiếp tục ạ à cảnh này xong rồi này chúng mình sẽ có tiếp tục nhá đó ui xịn không ui đây mặt cành hát lóng nhá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 được hỗ trợ bởi các thanh chắc liên tiếp đó là nước là đá là sóng là gió là cuồn cuộn là gùn ghè phải không ạ đã tạo ra một cái nhịp điệu vừa khẩn trương vừa dồn dập âm hưởng thì dữ dội như là vừa xô vừa đẩy để giúp cho gió cho sóng cho đá để khiến như cả gành thác đang trào sôi lên và cuộn chảy cực kỳ dữ dằn được không ạ? Chúng ta có thể thấy rằng là bên cạnh đó thì ở trong cái chi tiết nói về mặt kình hát lóng thì nhà văn Nguyễn Tuân cũng đã sử dụng cái biện pháp nhân hóa liên tưởng gì nhở? À cái mặt gành ấy giống như là gì nhở? Giống như lúc nào cũng đòi nợ suýt trở thành một con người, trở thành một sinh thể. Và đòi nợ suýt ở đây là đòi nợ như thế nào ạ? Đòi nợ một cách vô cớ, được không ạ? sự vô lý, sự ngang ngược của dòng sông Đà giống như một kẻ đòi nợ giang hồ dữ tợn và cứ con thuyền nào đi qua là sẵn sàng sinh sự và gây chuyện. Các em ơi, chú ý giúp chị nhá. Chi tiết này rất dễ nhớ đúng không? Rồi có đá dựng vách thành rồi. Cái thứ hai ở đây là gì nhỉ? À cái thứ hai ở đây đó chính là nói về mặt gành hát lóng này. Phải không ạ? Cái thứ hai ở đây chính là nói về mặt gành hát lóng này. Các bạn nắm được không nào? Các bạn nắm được không ạ? Các bạn nắm được không? Ok không? Rồi, các bạn ơi, chúng ta có thể thấy rằng là à chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái cách diễn tả rất là hay. Được không ạ? Rất là hay. Ok chưa nào? Hãy chú ý giúp cho chị nhé. Chúng ta có thể thấy rằng là đây là một trong những cái câu văn rất là hay, phải không ạ? Rồi, các bạn ơi, được không?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 À các bạn ơi Ok không ạ <laughs> Được chưa được chưa Được không Ý này các bạn hiểu không ạ Ý này các bạn có hiểu không ạ Nào ý này các bạn có hiểu không ạ Đồng ý nhá Rồi thế thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục này Chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục đến cái phần dẫn chứng tiếp theo Khi nói về Đây Ui các bạn có biết đây là hình ảnh của cái gì không? Các bạn có biết đây là hình ảnh của cái gì không? Chúng mình ơi Các em có biết đây là hình ảnh của cái gì không? À Chị đang muốn nói tới cái gì đây các bạn có biết không? Nào Hơi nhanh nhả Ôi cái câu đấy Cái cái phần mặt gành hát lóng nó rất là đơn giản em ạ Em chỉ cần nắm được những cái ý như chị vừa nói với các bạn thôi Vậy thôi là đủ rồi Nhá các bạn chỉ cần nắm được những cái ý như vậy thôi là đủ rồi Bởi vì các em phải hiểu là như thế này Dẫn chứng nào mà dài ấy Thì người ta cho đề các bạn không thể xử lý được Còn lại mặt gành hát lóng thì chúng mình sẽ chỉ cần trọng tâm đến như thế thôi Ok không? Rồi Các bạn nhìn thấy đây là cái gì không? Chính xác Cứ nhớ tới những cái hút nước Thì chúng ta sẽ nhớ Ui khủng khiếp không? Cảm giác như mình đang ở trong cái không gian đấy kiểu chóng mặt luôn ấy Thế mà một lát nữa Nguyễn Tuân lại đưa ra được một cái câu văn mà nó phải gọi là khủng khiếp vô cùng. Ở đây chúng ta có Hung bạo của dòng sông Đà được thể hiện ở quãng tà mường vát với những cái hút nước chết người. Được không nào? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây ạ. Chúng mình có thể chủ động nhìn thấy ở đây với chị nhá. Các bạn có thể chủ động nhìn thấy ở đây này. Chúng ta có Nước ở đây thì thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. À, chị sẽ lấy cái này thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây nhá, mặt gành hát lóng. Đây ạ. chúng ta sẽ có mặt gành hát lóng này. Đây. Quãng tà mường phát với những cái hút nước chết người. Trước tiên, nhắc tới cái hút nước này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó có cái hình dạng là giếng bê tông thả xuống sông để chuẩn bị làm móng cầu. Được không ạ? Và nó cứ xoay tít, xoay tít. Trên mặt đang lừ lừ những cánh quả đàn. Được không ạ? Âm thanh ở đây thì nước thở và kêu như cửa cái cống cái bị sặc. Nước ạc ạc lên như vừa rót gì ạ? Dầu sôi vào. Và sự dữ tợn của cái hút nước được thể hiện qua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 Đấy, cái cảm giác nó sẽ là như thế Khi mà chúng ta ngồi trên con thuyền Để chúng ta đi qua một cái quãng tà mường vát Với cái sự đe dọa của những cái hút nước Thì cái cảm giác sẽ là Giống như kiểu chúng ta đang ngồi trên một chiếc ô tô Hay chúng ta đang ngồi trên một chiếc xe máy Mà sang số ấn ga cho nhanh để vút qua một cái quãng đường mượn Chỉ là đường mượn thôi ạ à. Nó không phải là đường mà là gì ạ mà là cái núi đấy người ta cạp ra người ta đào đào để thành một cái con đường có thể di chuyển thôi chứ không phải là cái đường chính thức để xây nó chỉ là đường mượn thôi nên một bên sẽ là vực rất là treo leo Đấy, được không ạ? Cạp ra ngoài bờ vực mà Nếu như mà không cẩn thận cái Thì các bạn hiểu kết quả như thế nào rồi đấy Và đó, cái sự nguy hiểm được diễn tả là như thế Chúng mình nhá Chúng mình có hình dung ra được rõ ràng hơn không ạ? Tại vì về cơ bản là bài này mà không có hình ảnh cho các bạn xem thì các bạn khó hình dung lắm Và các bạn sẽ không thấy được rằng là à thì Giang Nguyễn Tuân viết hay như thế và rất là dễ dàng để chúng ta liên tưởng như thế nhưng mà chúng ta lại không có đủ cái kiên nhẫn để chúng ta tìm hiểu về cách Nguyễn Tuân viết. Ok không ạ? À? Các em ơi được không? Được không? Đồng ý không? Hiểu ý chị không? Và để cho người đọc có thể hiểu hơn được về cái sự dữ tợn của cái hút nước. Hay nói cách khác là gì ạ? Cái cảm giác mà nếu như không may rơi vào cái hút nước đó thì sao? Nếu như không may mà con thuyền đi ngang qua cái quãng sông đó mà gì ạ? À mà mà mà hút hết nước mà kiểu như là chẳng may rơi vào cái quãng mà có những cái hút nước đấy thì sao? Cái xoáy nước đấy thì sao? Thì các bạn có thể thấy ở đây tác giả tiếp tục đưa thêm một cái hình ảnh liên tưởng và so sánh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 và từ đáy nhìn ngược lên thu được một cột nước cao đến vai sải. Khán giả xem phim ký sự đang lấy gân ngồi giữ chặt ghế Như ghi lấy mép của một chiếc lá rừng bị vứt vào một cái cốc pha lê nước Khổng lồ vừa rút lên cái cây gậy đánh phèn Các bạn ơi, bây giờ cảm giác như này nhá Chị nói để các bạn dễ liên tưởng nhá Nó sẽ là các bạn có một cái thau nước rất là khổng lồ các bạn ngắt một chiếc lá rất nhỏ các bạn thả vào đấy Các bạn dùng một cái cây gậy đánh đánh phèn, đánh đường khổng lồ Các bạn xoay xoay xoay xoay Thật là nhanh, thật là nhanh giống như kiểu đánh trứng ấy À, thế thì khi mà các bạn có tưởng tượng ra được ra là là gì ạ? Có tưởng tượng được ra là cái lá đó nó sẽ trao đảo mạnh đến mức như thế nào không? Các bạn có tưởng tượng được ra là cái lá đó nó sẽ trao đảo đến mức như thế nào Thì cái cảm giác của anh bạn quay phim mà ngồi vào chiếc thuyền thúng để cố tình dìm mình vào trong cái hút nước, sau đó bắt đầu lia ống kính lên thì sẽ thấy một cái cột nước cao đến vài sải là như vậy. Nó sẽ rất giống với cái hình ảnh này. Được không ạ? À? Sẽ rất giống với cái hình ảnh này các bạn ạ. À. Nhưng nó sẽ là ở dưới biển chúng mình ơi. Được không nào? Tức là nó sẽ là ở sâu dưới cái dòng sông đó Ôi các bạn ơi, chị nhìn chị sợ hãi cực luôn ấy Không biết là các bạn thế nào Nhưng mà chị nói thật là chị nhìn chị sợ hãi lắm Không biết cảm giác của các bạn thế nào Thật sự luôn đây, nhưng em chỉ cần nhìn ở đây này Sợ hãi cực tức là cái vòi rồng Tức là một cái cột nước cao đến vài sải này nhá Nó sẽ là ở bên dưới Tức là cái con thuyền thúng đó và người ngồi vào thuyền thúng đó là sẽ ở bên dưới Thì đấy, nếu như con thuyền mà không may Mà gì ạ? con thuyền mà không may rơi vào một cái cột nước cao đến vài sải đó mà khi cái cột nước cao đến vài sải đó mà như thế nào ạ à mà đổ ập xuống thì sao điều gì sẽ xảy ra hả các bạn đây ạ thuyền đi ngang qua nếu không may bị cái hút nước lôi tuột xuống trồng ngay cây chuối ngược rồi vụt biến đi tức là không thấy đâu nữa bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Có nghĩa là sẽ bị ngủm, sẽ không nhìn thấy cái thuyền đấy lôi tuột xuống, không nhìn thấy nó đâu nữa. Và tầm 10 phút sau thì mới thấy là à con thuyền đã tan xác ở khuỳnh sông dưới rồi. Các em ơi các bạn, các bạn có có hiểu không ạ? Chúng mình có hiểu không? Chúng mình có hiểu cái cảm giác đó không? Đó là sự hung bạo của con sông Đà Sông Đà chưa bao giờ là đơn giản cả Sông Đà là một cái con sông mà chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? À, đó là hình ảnh của một cái con sông mà chúng ta có thể thấy rằng là Nó mang trong mình những cái vẻ đẹp Được không ạ? Nó mang trong mình những cái vẻ đẹp rất là kỳ bí Rất là bí ẩn Ok không nào? Đây các bạn sẽ thấy ở đây nhá Chị sẽ cho các bạn xem một chút về sông Đà Đây này Đó, sông Đà đấy Sông Đà đây rồi. Thấy chưa? Sông Đà đây, tiến lên. Sông Đà đấy. Đó, đây là mùa xuân, nước xuân, nước sông xanh ngọc bích này. Nước đi được. Đó, đẹp không? đồng nguồn ờ, lạnh. Wow. Đẹp chưa? Tôi đi tôi chụp rất là nhiều ảnh của sông Đà nhưng mà Sông Đà đấy. Ô, đoạn này bãi cát này đẹp thế. Wow. Đẹp không các em? Còn lại ờ, vách đá đẹp chưa? Em đẹp không? Nước nông nước sâu là phải có người hoạt phải đi nhanh cố gắng đi nhanh lên trên Ôi, nhìn những cái quãng nó bắt đầu ngược này thấy chưa bắt đầu vượt thác này đó phải ngược dòng luôn đấy các bạn ạ mà ngày xưa làm gì có thuyền máy như thế này tất cả là trèo bằng tay hết ôi giời đấy mới Mặt gành trào sôi thấy chưa Sợ chưa Slow motion cho các bạn xem đấy Thấy không ạ Đây rồi đây đến cái thác này này Thác đấy ạ thác này, thác này khiếp cực kỳ luôn Chúng ta xem một chút xíu để hiểu nhá Chân thực nhá Phải xuống kéo xuống kéo không lên được đâu to đấy kia cơ mà và bờ chắc ăn tôi phải đi xuống thác to chưa Thôi xuống đi xuống đi đây các bác nhìn đây đây là ừ. đoạn thác mà chúng tôi bắt buộc phải kéo qua này không kéo không thể nào đi qua được đâu thác lớn lắm bây giờ xuống kia nhá để anh em nó kéo mình cố gắng ghi lại những khoảnh khắc này sau này không có ai có đâu Ok, các bạn ơi được không ạ? Các bạn đã đã nhìn thấy chưa? Và các bạn có thấy là nó chân thực hơn không? Tức là dễ dàng để chúng mình hình dung ra hơn không ạ? Có dễ dàng để chúng mình hình dung ra hơn không ạ? Có rất là nhiều những cái hình ảnh cực kỳ chân thực về dòng sông Đà Và bản thân chị nghĩ rằng là không có cái cách nào để truyền tải tới các bạn một cách chân thực bằng việc là cho các bạn xem những cái hình ảnh như vậy Thế thì chị sẽ chốt lại với chúng mình nhá Chúng mình đã cùng với nhau đi qua 3 điểm rồi Điểm đầu tiên là những cái quãng đá bờ sông dựng vách thành ở nơi đó thì cái quãng sông rất là hẹp thế nên nếu như con thuyền mà đi không cẩn thận là có thể bị kẹt lại ngay đúng không ạ thứ hai là cái quãng mặt gành hát lóng với cái sức mạnh của đá của sóng của gió đúng không ạ để cho chúng ta thấy rằng là con sông đà mang cái hình ảnh giống như là một cái người đòi nợ suýt cứ đòi nợ đòi nợ một người ta một cách vô cớ và nếu như con thuyền nào đi ngang qua đấy mà kiểu không chú ý một cái là có thể bị lật úp ngay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 có con thuyền nào đó mà đi ngang qua bị cái hút nước này lôi tuột xuống thì sẽ trồng ngay cây chuối ngược rồi bụt vụt biến đi, bị dìm và đi ngầm dưới lòng sông đến 10 phút sau mới thấy tan xác ở khuỳnh sông dưới. Các em ơi, các bạn nắm được không ạ? Được không? Dễ hình dung hơn không? Ngày hôm nay học đang học sông đà cùng với chị có cảm thấy dễ hiểu hơn không và có cái mong muốn là sẽ tìm hiểu nhiều hơn về về về cái về hình ảnh sông đà không? Rồi chúng ta có các cụm từ thở, kêu, sặc, ạc ạc, rót dầu vào. Đã nói lên cái cường lực, sức mạnh ghê gớm trên bề mặt của những cái hút nước phải không ạ? Vận dụng vốn kiến thức giao thông liên tưởng ô tô, vượt gì ạ vực với cái vượt vượt miệng vực với con thuyền vượt hút nước đúng không ạ rồi hình dung về số phận của con thuyền không may mà rơi vào hút nước bằng những động từ mạnh nhanh đã tô đậm cái mức độ khủng khiếp của những cái hút nước qua hàng loạt các so sánh và liên tưởng độc đáo. Có thể thừa nhận một điều rằng một trong những cái điều đặc biệt của nhà văn Nguyễn Tuân ấy trong những cái tác phẩm của mình chính là những cái so sánh và liên tưởng cực kỳ là độc đáo. Các em ơi, nhớ được ba ý đó chưa ạ? Các bạn ơi, nhất định phải đăng ký ngay khóa học 10 ngày để có thể tham gia cùng với chị Hiên tổng ôn lại toàn bộ lượng kiến thức, đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học trước khi chúng mình bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia các bạn nhé.